mỗi người sẽ có cách lý giải và thể ngộ khác nhau về kiếp nhân sinh. Trong tiểu thuyết Bán Sinh Duyên, Trương Ái Linh, nhà văn nữ nổi tiếng của Trung Quốc có viết Đời người quá dài, chúng ta sợ cô đơn, đời người quá ngắn, chúng ta sợ theo không kịp. Điều đáng sợ nhất của con người là gì? Dưới đây là bốn điều đáng sợ mà có lẽ ai cũng cần suy ngẫm. Một không buông bỏ suy nghĩ xấu có câu chuyện như sau. Một đêm nọ cách đây đã lâu lắm rồi, Thượng Đế hóa thân thành một người nghèo tìm tới một nhà giàu nọ xin ngủ nhờ nhưng bị từ chối. Không còn cách nào khác, người đành chuyển hướng tìm tới một gia đình nghèo. Khi ông vừa gõ cửa, người nghèo liền mở rộng cánh cửa nhiệt tình mời ông vào phòng tiếp đón. Sáng sớm hôm sau, Thượng Đế đáp ứng ba nguyện vọng của người nghèo nọ. Hạnh phúc và khỏe mạnh có cơm ăn áo mặc và một căn nhà lớn. Người giàu nọ phát hiện căn nhà cũ nát của người nghèo qua một đêm thành nhà mới. Người nhà giàu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sau khi biết rõ tình hình, ông ta lập tức cưỡi ngựa đuổi theo Thượng Đế. Ông hy vọng Ngài cũng có thể đáp ứng ba nguyện vọng của ông. Thượng Đế đồng ý. Không kiểm soát suy nghĩ xấu là điều đáng sợ nhất. Trên đường cưỡi ngựa về nhà, con ngựa của tên nhà giàu cứ nhảy dựng lên khiến không ta không nhịn được. Ông nói, mình muốn vặn cổ chết con ngựa này quá. Ông ta nói xong, con ngựa lăn ra đất chết. Ngựa chết rồi, vậy là nguyện vọng đầu tiên của ông ta đã được thực hiện. Người giàu vác bộ yên ngựa trên lưng tiếp tục lên đường. Đi đường vừa mệt vừa nóng, ông ta nghĩ, mình thì mệt mỏi nóng thế này, còn vợ ở nhà mát mẻ thoải mái bất công quá. Ông ta tức giận lại không kìm được lòng mà nói, mình hy vọng cô ta bị ngồi trên yên ngựa không thể xuống được. Như thế đỡ cho ta phải vác bộ yên ngựa trên lưng. Ông ta vừa dứt lời, yên ngựa trên lưng lập tức biến mất. Ông ta biết rằng vậy là nguyện vọng thứ hai của mình đã được thực hiện. Về đến nhà, tên nhà giàu nhìn thấy vợ đang ngồi trên yên ngựa khóc lớn người vợ cầu xin ông nhanh chóng giúp chị ta có thể xuống. Không còn cách nào khác, ông ta đành nói nốt nguyện vọng thứ ba của mình và đương nhiên nó lập tức được thực hiện. Phúc báo đến từ sự thiện lương. Đời người, ai cũng mong muốn nguyện vọng của mình thành sự thực. Tuy nhiên, một nguyện vọng thiện lương chất phác có thể mang tới sức khỏe và hạnh phúc. Ngược lại, những mong muốn ích kỷ tham lam sẽ mang lại những hồi báo bất hạnh phúc báo của con người chính là đến từ bản tính thiện lương. Khi mất đi điều này thì phúc cũng không còn. Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều người oán trách cuộc sống không công bằng với mình. Họ cho rằng cuộc sống của mình không bằng người khác, những điều gì tốt cũng là người khác được còn mình thì không. Kỳ thực đôi khi, hạnh phúc rất đơn giản hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta. Đôi khi không phải cuộc đời không công bằng với ta mà chỉ vì dục vọng của chúng ta ta quá nhiều, thân đang hưởng phúc mà không biết. Hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Chỉ khi mắc bệnh chúng ta mới biết sinh mệnh con người thật nhỏ bé, yếu ớt biết bao. Có lẽ chỉ khi đó chúng ta mới thực sự hiểu có được sự khỏe mạnh chính là hạnh phúc. Chỉ khi bụng đói chúng ta mới thực sự hiểu giá trị quý báu của đồ ăn, mới thực sự hiểu có cơm ăn nước uống chính là hạnh phúc. Chỉ khi có con chúng ta mới hiểu làm cha mẹ không dễ dàng, khi đó mới thực sự hiểu nhà có người già chính là hạnh phúc. Khi đối diện với cái chết chúng ta mới thực sự hiểu được sự ngắn ngủi của sinh mệnh. Cho nên, được sống bình an chính là hạnh phúc. Đừng nên đứng trong hạnh phúc mà đi tìm hạnh phúc. Hãy hài lòng với những gì mình đang có, đi cho tốt con đường của mình, tận hưởng những thứ thuộc về mình không cần đi hâm mộ và ngưỡng vọng người khác. Hãy học cách trân quý hạnh phúc trước mắt. Hai đặt tiền lên trên tất cả. Trong cuộc đời, không có tiền thực sự nửa bước cũng khó đi. Tuy nhiên dù kiếm tiền ra sao cũng cần giữ tâm thái, đừng nên quá mạo hiểm bản thân. Cuộc sống của chúng ta đi đâu cũng không tách khỏi tiền. Tuy nhiên đó không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống của chúng ta. Những năm gần đây, tin tức về những người trẻ tử vong vì stress bận bịu với công việc thường xuất hiện trên các phương tiện thông tin. Bạn thử nghĩ xem, mình liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy có đáng không? Cuối cùng tới mệnh của mình cũng không còn, cơ hội hưởng thụ cũng không có. Điều đáng sợ nhất là mạng sống của mình cũng không quý tiếc bằng tiền. Tiền là gì? Tiền là vật ngoài thân, sinh không mang theo tới chết không mang theo đi. Cho dù tiền bạc đầy nhà, bạn có thể mua dược mặt trời và địa cầu không? Cho dù có núi vàng núi bạc, khi chết có thể mang đi một nửa không? Tiền có nhiều thì tiêu nhiều, có ít thì tiêu ít, nhiều hay ít, bản thân biết đủ là được. Chỉ cần không mang mạng sống ra đánh đổi tiền bạc mà thôi. 3. Không hiếu thuận với cha mẹ chuyện rằng gia đình kia có ba người, cũng là ở ba thế hệ. Ngày nọ, người cha nói với con trai, ông nội con già yếu rồi, sống chẳng giúp đỡ gì được gia đình, chi bằng đưa ông vào núi để ở trong đó đi. Nửa đêm, hai cha con dùng một cái sọt để ông vào và đưa tới chân núi. Khi đang chuẩn bị vứt, người con trai nói với cha, Cha ơi, cha để ông ở đó là được rồi. Sao vứt cái sọt đi làm gì Người cha tức giận nói với con Thằng tiểu tử này Con thì hiểu gì Đến người còn không cần thì cần cái sọt để làm gì Cậu con trai đáp Nếu vứt cái sọt đi Sau này con với con trai dùng cái gì để mang cha tới đây Người cha nghe thấy giật mình sợ hãi Giống như bị một đòn cảnh tỉnh Ông nhanh chóng bảo con trai đưa người ông về nhà Từ đó chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, không dám có cử chỉ bất hiếu như vậy nữa. Khi còn cha mẹ hãy chăm sóc cha mẹ chu đáo. Khi cha mẹ chúng ta già yếu, không làm được việc gì đôi khi sẽ khiến ta cảm thấy phiền phức. Khi ăn cơm, cha mẹ thường xuyên để rơi đồ ăn. Vì thế khiến một số người con cảm thấy khó chịu, bực tức. Khi trí nhớ cha mẹ giảm sút hỏi đi hỏi lại một việc nhiều lần khiến chúng ta cần nhằn Thực ra đời người khi trở về giả lại giống như một đứa trẻ nhưng không thể đối đãi với họ như con trẻ. Chúng ta luôn cố gắng nhẫn nại dạy dỗ con trẻ khi chúng gào khóc ăn vạ nhưng lại không thể nhẫn nhịn đối với bậc sinh thành dưỡng dục ta nên người. Phải chăng chúng ta đã thực sự quên đi tình yêu thương với họ? Không phải như vậy, chẳng qua vì chúng ta có thói quen chỉ biết nhận tình yêu thương của cha mẹ mà quên đi sự biết ơn và dành tình yêu thương cho họ. Từ khi là một đứa trẻ cho tới khi làm cha mẹ, mỗi chúng ta đều không thể thiếu đi sự chỉ dẫn, giúp đỡ của những người sinh thành ra mình. Đừng ghét bỏ khi họ già đi, bởi cả đời mưu sinh vất của họ chính vì nuôi dưỡng ta nên người. Người xưa giảng bách thiện hiếu vi tiên, nghĩa là trăm điều thiện hiếu thuận với cha mẹ là điều đầu tiên. Hãy nhân cơ hội còn cha còn mẹ chăm sóc phụng dưỡng họ để không phải hối hận về sau. 4. Ngoài miệng quá ngọt ngào, làm người quá giả tạo. Trên bước đường đời đầy gian nan vất vả, chỉ khi chúng ta gặp khó khăn hoạn nạn, không may ngã ngựa mới biết được ai thực sự là bạn, ai là người muốn giơ tay ra giúp đỡ. Hàng ngày trà dư tử hậu nhưng khi gặp khó nạn hỏi có mấy người muốn lại gần bạn. Khi nhờ vả được bạn, thì nói lời ngon ngọt, hàng ngày xun xoe, săn đón. Khi không còn nhờ vả lợi dụng thì lập tức trở mặt, coi như người dương không quen biết. Trong kiếp nhân sinh này, mỗi người chúng ta có lẽ sẽ có vô số nụ cười và nước mắt. Trong hiện thực cuộc sống, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được người cười với mình thì rất nhiều, những người khóc với mình thì rất ít. Cổ nhân giảng, trong hoạn nạn có thể thấy được chân tình, Duy chỉ trong gian nan, khổ nạn mới thực sự khảo nghiệm được tấm lòng chân thật của con người. Khi người ta thích bạn, sẽ coi bạn như vầng thái dương. Ngược lại khi ghét bỏ, bạn chỉ là ngôi sao chổi Kiếp nhân sinh này chẳng qua chỉ là quá trình đến rồi đi của đời người. Vì thế vinh hoa phú quý trên đường đời cũng chỉ như phủ vân, sinh không thể mang đến, chết không thể mang theo đi. Được thì có ý nghĩa gì? Mất rồi thì có nghĩa gì? Chỉ có học cách hài lòng với những gì mình đang có, sống thuận theo tự nhiên mới là thái độ đối đãi cần có trong đời người. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Chuyện cổ Phật gia, vàng bạc còn đáng sợ hơn cả rắn độc. Vàng bạc có thể làm khởi phát lòng tham của con người, tâm tham nổi lên thì tai họa cũng liền theo đến, thật còn đáng sợ hơn cả rắn độc. Đức Phật nói cái bình vàng là con rắn độc. Một ngày nọ, Đức Phật Thích Ca dẫn theo đệ tử A Nan đi tản bộ trên một vùng quê ở nước xá vệ. Đang đi thì đột nhiên Đức Phật dừng lại và nói Này A Nan, con hãy nhìn xem bờ ruộng ở phía trước kia, ở dưới gò đất nhỏ có một con rắn độc đang ẩn nấp Ngài A Nan dừng bước lại, thuận theo hướng ngón tay Đức Phật chỉ mà nhìn lại, một lúc sau liền nói: "Bạch Thế Tôn, quả nhiên là có một con rắn độc cực lớn." Trong lúc Đức Phật và A Nan đang bàn luận thì ở gần đó có một nông phu, người làm ruộng, đang cày ruộng. Anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại kia, liền tò mò đi đến chỗ Đức Phật nói để xem có phải là có một con rắn độc thật không. Nhưng khi nông phu đi đến chỗ gò đất đó thì lại thấy có một cái bình vàng được chôn dưới đất. Người này tự nhủ, rõ ràng là một cái bình vàng, thế mà hòa thượng lại cứ khăng khăng là con rắn. Thật không hiểu nổi tại sao họ lại cứ nghĩ như vậy không biết. Nông phu liền đào cái bình vàng đó lên, sau đó vội vàng trở về nhà. Có được tiền tài trên trời rơi xuống, nông phu đột nhiên trở nên giàu có không còn cảnh nghèo rớt mồng tơi, ăn bữa nay lo bữa mai. Anh ta còn mua thêm nhiều căn nhà mới, mua sắm đồ dùng sang trọng, mỗi bữa đều ăn của ngon vật lạ. Tai họa bắt đầu ập đến. Người ở trong thôn thấy thế mới cảm thấy nghi hoặc. Trong một thời gian ngắn mà lời đồn lan ra khắp nơi. Không lâu sau, tin tức người nông dân đột nhiên giàu có đã lan tới quan phủ quan phủ cho gọi anh ta đến tra hỏi. Nghe nói ngươi trước giờ nghèo khó, vậy mà sao gần đây chỉ trong một đêm lại trở thành đại phú ông? Tiền của ngươi rốt cuộc là từ đâu đến, hay là ngươi đi ăn trộm được ở đâu? Hãy thành khẩn mà khai báo. Nông phu không thể nói ra chuyện kế bình vàng, nhưng cũng không cách nào chứng minh được rằng mình không phải là ăn trộm. Bởi vậy anh ta bị giam giữ lại ở trong quan phủ cả ngày bị quan phủ tra hỏi, thật vô cùng khổ não. Người nhà dùng vàng mua chuộc quan lại, hy vọng có thể bảo vệ được tính mạng của nông phu. Nhưng dù đã dùng đến tất cả số vàng có được mà cũng không có cách nào cứu được người nông phu ra. Nông phu cuối cùng bị phán tội tử hình. Anh ta vào ngày hành hình, vừa nhìn thấy đoạn đầu đài liền vô cùng sợ hãi. Miệng không ngừng la lớn đúng là rắn độc mà. A Nan, đích thực là con rắn độc lớn mà. Thế Tôn quan lại thấy nông phu nói mấy lời quái dị thì có chút hồ nghi, cho rằng bên trong ắt có duyên cớ gì. Sau đó liền đem việc này bẩm báo lên quốc vương. Vàng bạc quả thật còn đáng sợ hơn cả rắn độc. Quốc vương nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu, liền cho gọi người nông dân đến hỏi Ngươi phạm phải tội trộm cắp Lúc chuẩn bị hành hình thì lại không ngừng kêu la đúng là rắn độc mà A Nan Đích thực là con rắn độc lớn mà Thế tôn Những lời này rốt cuộc là có ý gì Nông phu vẻ mặt kinh hãi nói với quốc vương Ôi đại vương Ngày trước thần ở trên ruộng canh tác Đúng lúc Đức Phật Thích Ca cùng đệ tử a nan đi ngang qua Họ nhìn vào nơi có vàng chôn giấu và nói rằng ở chỗ đó có con rắn độc. Thế nhưng thần không tin nên mới đi tới chỗ đó kiểm tra thì đào lên được một cái bình vàng. Thần mang cái bình vàng đó về nhà nên hôm nay mới bị lâm vào cảnh khốn cùng này. Thần bây giờ mới hiểu được đạo lý, vàng đúng thật là con rắn độc. Mặc dù vàng có thể giúp thần giàu có, nhưng lại có thể làm cho thần mất mạng so với rắn độc thì vàng còn đáng sợ hơn muôn phần. Quốc vương nghe nông phu nói mấy lời thật lòng thì trong tâm cũng hiểu ra giáo lý của Đức Phật, tín tâm càng thêm mạnh mẽ. Quốc vương khen ngợi người nông dân biết thức tỉnh, nên sau đó đã tuyên bố tha tội cho anh ta. Không tham lam thứ không phải của mình Bao nhiêu tai họa mà nông phu gặp phải cũng đều là do tham lam cái bình vàng mà ra. Có thể có người sẽ nghĩ rằng đào được cái bình vàng thì cứ lấy, không có gì quá đáng. Nhưng theo quan niệm của người xưa thì muốn đạt được cái gì cũng phải bỏ ra công sức, không thể ngồi mát mà ăn bát vàng. Thứ gì không phải của mình thì nhất định không lấy. Ví dụ như trong 10 khảo nghiệm mà sư phụ dành cho lá động tân, một trong bát tiên, trong đó có một khảo nghiệm để thử lòng tham. Một ngày nọ khi Lã động Tân đang cày ruộng thì đào được 10 thỏi vàng. Ông lập tức chôn xuống mà không mảy may lấy một mẩu vàng nào. Đây cũng là do quan niệm phải làm thì mới có ăn, của từ trên trời rơi xuống thì cũng không phải của mình. Cố tình lấy cất làm của riêng thì thế nào cũng gặp tai họa. Đức Phật nhìn thấu lòng tham của con người, nên khi nhìn thấy cái bình vàng mới nói nó là con rắn độc, quả thật là còn đáng sợ hơn cả rắn độc